Oh my god, it's so funny. Oopsie baby. <laughs> lot of Hello. Hello. Hai hai cái này. Mẹ miếng bón. Bón là coi chết thằng. Kết kết coi mẹ. Cái cái với chị. Đây có thể. Đây hai bên cũng không có. Mới năm này, mới năm này rồiឆ្នាំចាំយកបន្លែចាមបងអស់ពីក្នុងទូវាសុខជាជាសា on on on on tiêu tiêu đó cắt tắc ấy hôm nay tôi thấy chắc là trong tay nhau ấy đâu mình đã có con con đó nó ca mình có vitamin nữa đâu Aja tadi yang tak kan ya. Mana ada. Nah. Nah, dia mesti cuman aja sih. Aja. Gimana temannya? Ini ya. Bisa gini ya nanti. Hey. Apa? Dak dalam kalau dak mencari lah, dak lagi don jauh. Don jauh. Cho ông ấy lên nha. Mua mua cho tôi <laughs>

chơi không à? Vâng. Dạ. Và bèo chơi luôn luôn nó như nó dám không? À? Ê! Ô, nói cái nào ngay mình có chiều. Đã, cái đá lên mát ạ. Dạ. ប៉ាវាទៅវាទៅដែរនៅលេងប៉ាពីរនាក់ចឹងហ៎មិនបានមកអត់ឲ្យចង់ទៅដែរហ៎ Español, la pasa en la misma. 没事儿，大妈，没事。 Hãy subscribe cho 啊啊，打工。 <laughs>